làm những cái chuyện mà là à, nghĩ rằng là có thể giúp ích cho các bạn ví dụ là đọc sách lúc 4 giờ sáng chẳng hạn hay là cốt cho những cái team về kỷ luật à, tất cả đều là miễn phí trainer cho training cho các bạn sale cũng là miễn phí ha thì à, tôi xin giới thiệu lại tôi á, thì à, cũng là chủ của một vài cái à, doanh nghiệp à, tôi đã từng là làm về à, logistics à, và làm ở à, Keller William à, sau đó là tôi chuyển qua Wimark để trở thành một à, sale một sale chính à, như là đúng nghĩa nhất và tụi tôi được cốt trực tiếp từ bên Anh à, để trở thành một best sale để mà bán hàng thì à, khi mà trở về với ERA khi mà à, nghỉ à, ở Wimark thì tôi cũng muốn mở một cái sàn à, về bất động sản môi giới à, và cũng là làm cho riêng mình nhưng mà thật ra là tôi cũng không thích cái uh, mô hình của Việt Nam lắm nhưng mà tôi thích cái mô hình của Keller William hay là ERA thì nó là mọi người làm cùng làm việc với nhau và mình không phải ờ, có nhiều quá nhiều cái gánh nặng khác mọi thứ đều có người giúp đỡ mình à, và mình chỉ phát triển những cái mà mà thực sự tốt nhất của mình tại cái uh, đơn vị của mình làm ví dụ như là ở ra ha thì các bạn sale hiện tại tham gia ERA thì cũng như vậy các bạn đang phải là chủ cái ờ, cái công việc của mình cũng giống như là chủ của doanh nghiệp của mình vậy đó bạn có thể là tạo cái team của mình hoặc là bạn sinh hoạt một mình nhưng bạn cũng phải là à, sinh hoạt trong một team ha thì à, cái chủ đề bữa nay à, là chủ đề là kỷ luật à, sẽ là cầu nối à, của mục tiêu và thành tựu nhưng thật ra đó, nó cái cái cái chủ đề đó cái tự đề đó nó quá là à, vĩ mô với lại nó quá khắc nghiệt tôi không có thích cái từ kỷ luật lắm à mà tôi á, là tôi tôi thấy tôi nghĩ đơn giản là như vậy ha thì à, buổi chia sẻ hôm nay chúng tôi sẽ nói tôi sẽ nói về cái bí quyết à, để có thể à, biến bất kỳ cái mục tiêu nào thành hiện thực à, thì nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều mà thật ra là khi mà tôi chia sẻ xong thì các bạn sẽ thấy nó cực kỳ đơn giản chứ nó cũng không phức tạp lắm như là mình nghĩ rằng là nó phải ờ, khổ cực nó phải là kỷ luật nó phải là ừ, dữ dội lắm đâu ha mọi thứ nó sẽ đơn giản cực kỳ đơn giản thì à, đó là cái à, cái cái cái chủ đề ngày hôm nay thì uh, cho tôi hỏi theo các bạn thì làm thế nào mình có thể là biến được cái mục tiêu thành thành tựu các bạn có thể uh, thứ nhất ha các bạn có thể chọn thứ nhất đó là uh, lên kế hoạch và quyết tâm làm thứ hai đó là lên kế hoạch và biến kế hoạch uh, biến những cái uh, hành động đó thành thói quen và cái thứ ba đó là cả hai cái trên đều đúng thế bạn comment dùm tôi là một hai hay ba à rồi chúng ta sẽ cùng tương tác với nhau nhé chứ không phải là một mình tôi nói thì nhiều khi các bạn sẽ không cảm thấy rằng là a à, cái ý đó là của mình à, mình sẽ phải à, mình mình mình nêu ra cái quan điểm của mình trước khi là mình sẽ chia sẻ với nhau tôi tôn trọng tất cả những ý kiến của các bạn ok bạn thì số 1 ha bạn thì số 3 à, và à, cái à, à cũng có bạn là số 2 số 2 đó là lên kế hoạch và biến những hành động ở thành thói quen còn số 1 đó là lên kế hoạch và quyết tâm ha là cố gắng là kiên nhẫn kiên trì thực hiện cái kế hoạch đó còn cái thứ ba đó là cả hai cái trên đều đúng ok thì à, tôi muốn chia sẻ một với các bạn một câu chuyện à một câu chuyện của à, bản thân và cũng à, là câu chuyện của rất nhiều người thì à, cái à, khi mà tôi làm ở à, Keller Williams à, với cái vai trò là là sale và trainer tức là tôi sẽ chỉ tuyển dụng và đào tạo thôi tôi không đi bán hàng nhưng mà thật ra khi mà tôi trở thành best sale của uh, Keller năm 2018 là do uh, rất là nhiều người biết tôi họ tự động mua chứ tôi không hề bán ha tôi không hề bán bất cứ một cái gì hết khi mà được chia sẻ để hỏi cái việc mà các bạn hỏi là bí quyết nào chị có thể trở thành best sale của Keller William thì tôi chỉ trả lời đó là cái việc mà tôi chia sẻ thôi tôi chia sẻ cái giá trị mà khách hàng sẽ nhận được thì uh, khi mà tôi à, là trainer tôi hướng dẫn cho các bạn thì tôi có một cái khóa cốt về kỷ luật à, cho các bạn thật ra là không phải là kỷ luật nó ghê gớm lắm nhưng mà đơn giản là tất cả mọi thứ à, mình sẽ biến thành nó thành thói quen thì mình sẽ không mệt mỏi khi mà làm việc đó à, ví dụ như rằng là à, dậy sớm à, hay là đọc sách hay là làm video hay là ừ, làm bất cứ một việc gì đó khi bạn lên mục tiêu à, bạn à, sẽ biến nó thành thói quen cái việc mà là uh, à, tu như thế nào thì nó sẽ là một buổi khác tôi sẽ chia sẻ hay là bằng cách nào để uh, hoặc, hoặc là mình dùng những cái công dụng cụ gì để mà biến tất cả mọi thứ nó thành thói quen thì nó sẽ là một cái buổi chia sẻ khác còn hôm nay tôi chỉ nói về cái vấn đề là lý do tại sao chúng ta sẽ làm cái điều đó thì mọi người thường á, là lên mục tiêu và uh, làm làm làm làm làm nhưng mà không có biết được là lý do tại sao mình làm à, và khi mà mình không biết được lý do như vậy à, mình nghĩ rằng là à, mình làm ví dụ như bây giờ các bạn bán hàng ha các bạn sẽ nghĩ rằng à tôi bán hàng để tôi có thu nhập hàng tháng để tôi có thể là lo cho con tôi có thể là à, có cuộc sống thoải mái hơn nhưng ví dụ như là các bạn ví dụ như các bạn có một cái nền tảng không có được à, à, tốt ha à, ví dụ nó nó như là cái ờ, tuổi thơ hay là cái cái ờ, hoàn cảnh của các bạn không có đầy đủ thì bạn sẽ phải sẽ quyết tâm làm cái điều đó nhưng đối với những người mà họ đầy đủ ờ, tôi nói ví dụ như là tôi đi tôi cũng không có cái hoàn cảnh được tốt như vậy ha tôi cũng là được sung sướng từ nhỏ thế tôi đâu có cần phải quyết tâm để làm cái điều đó để làm gì tôi vẫn có có có thu nhập hàng tháng từ cái việc khác tôi cũng có tiền để mà trang trải thế tôi sẽ không quyết tâm và khi mà tôi không quyết tâm như vậy thì mọi thứ nó sẽ không thành hiện thực à và và khi mà mình phải kiếm phải tìm ra cho mình được một cái lý do một cái lý do chính đáng đó là cái động lực ha mà động lực á, là động lực ở bên trong chứ không phải động lực bên ngoài ví dụ động lực bên ngoài là đi kiếm tiền hay là uh, thiết lập mối quan hệ để kiếm tiền nhưng nếu mà bạn có cái động lực bên trong bạn sẽ làm được cái điều đó khi mà bất kỳ khi mà bạn đi ra đường bạn làm Ờ, công việc hay là bạn ờ, làm một cái kế hoạch nào đó nếu bạn có cái động lực bên trong bạn có sụp đổ hay bạn có thất bại thì nó vẫn giúp bạn đứng lên còn nếu mà chỉ là động lực bên ngoài à, nhiều người tại sao nhiều người à, bị thất bại nhưng mà họ không thể nào đứng lên được đó là tại vì họ không có cái động lực ở bên trong họ cảm thấy là họ chán nản họ mất niềm tin họ uh, mất tất cả mọi thứ và họ không thể nào đứng lên được thì đó là cái lý do mà mình phải tìm được uh, khi mà làm bất cứ một cái điều gì mình phải nêu được là cái lý do à, lý do tại sao tôi làm cái điều đó lý do tại sao tôi phải dậy sớm lý do tại sao tôi phải uh, đọc sách lý do tôi tại sao tôi phải uh, làm video đúng không thì và uh, ờ, nói nêu cái lý do và bạn sẽ phải uh, biến những cái uh, cái cái lý do đó uh, thành cái niềm vui khi mà làm cái điều đó à, tôi uh, thì um, nếu mà bạn uh, làm mà bạn không thấy vui bạn không thấy thoải mái bạn không thấy hạnh phúc thì bạn sẽ không bao giờ làm đúng không ạ à? thì uh, trong cái buổi mà trong cái cái chương trình mà cốt kỷ luật cho các bạn đó thì tôi cho các bạn của tôi à, đăng ký à, tất cả những cái mong muốn của các bạn ví dụ à, một người sẽ đăng ký là à, em sẽ dậy sớm lúc 5 giờ và em à, sẽ chạy bộ hoặc một người sẽ là em sẽ à, làm à, video hàng ngày em sẽ gửi cho chị hoặc là một người sẽ là em sẽ đọc sách một tuần á, là một quyển sách và em sẽ gửi cho chị à, em mai map lại à, là mai map tất cả những cái cái cái việc đó thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn à, về từ cái việc mai map hay là làm video hay là tất cả những cái chuyện chạy bộ thì tôi sẽ hướng dẫn thì à, các bạn à, đều đăng ký với tôi thế tôi đó là cái cái mong muốn của các bạn tôi nói rằng các bạn nếu mà bạn mong muốn đạt bất kỳ một cái điều gì mà bạn không thể nào làm được một mình à, bạn làm hoài làm hoài ví dụ bây giờ bạn làm đi video nhưng ngày mai bạn không làm à, thì bạn cứ đăng ký với tôi à, và chúng ta sẽ tôi sẽ nghĩ rằng là à, khi mà làm cùng đội như vậy ra mọi người sẽ tích cực hơn và có kỷ luật và cái hình phạt cũng có luôn nha à, thưởng và phạt đều có cái hình phạt á là à, ngày đầu tiên thì tôi sẽ à, sẽ khiển trách ngày thứ hai thì các bạn sẽ nộp cho tôi một quyển sách ngày thứ ba nó sẽ là hai quyển cái double lên ha thì những ngày đầu nó đơn giản thôi nó có vài quyển thôi nhưng càng về sau nếu các bạn không làm thì cái số lượng sách nó tăng lên rất là nhiều tại vì nó double lên mà nó cộng dồn nó double lên nữa thì các bạn biết không là hả có những bạn à, cũng là Eagle nha cũng là chủ doanh nghiệp giống như tôi và rất là mạnh mẽ là học uh, trò của thầy Phạm Thành Long rất là nhiều luôn càng nhiều càng đa mục tiêu và càng coi như là um, mạnh mẽ thì càng chết à, là càng bị phạt nhiều có bạn đã nộp cho tôi 512 quyển có bạn nộp cho tôi 216 quyển thì tôi à, tôi mới nói rằng là thật ra là tôi không có muốn là phạt các bạn nhưng mà phải làm như vậy để cho các bạn thấy cái việc mà là à, mình không làm thì mình sẽ bị mất cái gì đó nhưng mà thật ra là khi mà tôi xét cái chương trình đó là 90 ngày để uh, thiết lập một cái thói quen à, một cái thói quen cho bạn uh, để các bạn có thể là giữ luôn cái thói quen đó và hoàn thành nó nhưng mà các bạn biết sao không? Ờ, sau không bước chỉ 90 ngày thì một trước trước 90 ngày chứ sẽ một số bạn sẽ rời rời cả nhóm à, bạn thua bạn à, à, xin tôi rời nhóm ha còn một số bạn vẫn ở lại nhưng mà bạn phải nộp sách rất rất là nhiều à, mọi người mới nói rằng là ôi sao chị à, kỷ luật thế à, tại sao lúc nào chị cũng có thể dậy được lúc 3 giờ 55 phút và tại sao lúc nào chị cũng có thể rằng là uh, năng lượng như vậy ha thì uh, thật ra là mọi thứ lúc nãy như tôi đã chia sẻ mọi thứ nó đã thành thói quen là cái thứ nhất cái thứ hai là tôi thấy tôi tìm được cái niềm vui khi mà tôi làm việc đó tôi rất là vui khi mà tôi có thể giúp đỡ được các bạn à, và tôi uh, sáng là tôi dậy sớm xong mà tôi sẽ viết các bài thật ra là tôi viết rất là nhiều bài trên facebook à, viết các bài để cho các bạn đọc để các bạn uh, hiểu được một cái điều gì đó về bán hàng về marketing hay về ờ, phát triển mối quan hệ tất cả mọi thứ cứ sáng dậy sớm với mục đích của mình là vì người khác thì mình sẽ ok hơn rất là nhiều à thì à cái nói nói lại cái này thì không phải là vì mỗi người ha mỗi người sẽ có mục tiêu và mỗi người sẽ là có một cái tính cách ví dụ như là theo cái phân tích mà DISC á thì tôi là người SI à là người rất là yêu thương và quan tâm tới người khác nên á nếu mà làm vì bản thân tôi thì tôi sẽ không làm tôi sẽ việc rất là nhiều lý do để mà không làm à, tôi tôi bây giờ không làm video thì tôi vẫn có tiền mà hay là tôi không uh, đọc sách thì tôi vẫn có mối quan hệ mà đúng không nhưng mà vì người khác à, tôi sẽ làm cái điều đó vì anh em vì cộng đồng hay là vì bất kỳ một cái đội nhóm nào đó của tôi thì tôi sẽ thức dậy lúc 3 giờ 55 phút sáng và tôi viết bài à, tôi gửi lên cho mọi người và clip mọi người để mọi người theo à, thì à, mình mình là người code mình là người clip mà mình không làm được cái điều đó thì sẽ không ai làm mà thật ra là tôi làm điều đó về cái vì vì yêu thương vì cái đam mê và vì ý thích của mình ha